Bây giờ sẽ là một cái tiết mục mà phải nói là hết sức đặc sắc luôn Hai thôn sẽ à, kết hợp với nhau để à, biểu diễn một tiết mục văn nghệ rất là hay các bạn ạ Đây, mỗi bên là một thôn Và đặc biệt là sẽ có thành viên của tem chúng ta Đó là nghề lép các bạn nhé Nghề lép này sẽ hát một ca khúc gì đó à, Chắc là phải đợi lên sân khấu thì mới biết được Đó để xuôi tới chơi nhà nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua ghé thăm quê bạn làng người tây bắc chúng em ấm bên non lửa hồng và dịu tầm chiều buông đã say để giờ cô chúng em yên bình nhưng lại đầu đã có chiều về nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhau vỗ tay tiếp tục là một tiết mục múa nữa các bạn nhé Uma Arma. thì đó rất là lâu lâu rồi chúng ta mới ờ, có sự ờ, chứng kiến của tất cả quý vị đã như là tất cả mọi người đến với chợ đêm giang đô với cách âm cúng và đông vui như này Cuối chương trình thì à, lại bắt gặp trở lại hai à, cô gái rất là xinh Hai cô gái này à, nếu mà để theo như Sơn nghĩ thì Nếu các bạn ấy đồng ý thì chắc là Sơn sẽ mời các bạn ấy tham gia cùng với tem mình Bởi vì tới đây thì Sơn cũng có thành lập một tem để làm về phim hài, giải trí, đời sống hàng ngày Và nếu có duyên thì à, anh sẽ mời hai em cùng à, tham gia với cả tem bọn anh Rồi anh cũng đang lên à, kịch bản để chuẩn bị ra những cái thước phim đầu tiên Các em là năm nay lên 12 à? À năm nay lên 11 đúng không? Hôm nào thì chị gần như là chị học buổi sáng thôi à? À Ờ ừ. Thế thì có thể vẫn bớt thời gian ra để à, đi quay được Nếu như các em sẵn sàng và phải xin phép bố mẹ thoải mái đồng ý thì mới đi được Hẹn à, nếu có dịp thì à, anh em mình sẽ có những gọi là chữ ký cam kết hợp đồng ờ, Có đồng ý không? Ờ. như vậy là chương trình văn nghệ chợ đêm cũng đã kết thúc và bây giờ chỉ còn lại các du khách còn lại uh, các diễn viên ví dụ đây các bạn này đấy, diễn viên của chúng ta đây <laughs> đang uh, đi chơi chợ và đi uống nước mọi thứ cảm ơn uh, các bài múa các bài uh, diễn của các cô các bác rất tuyệt vời ạ đấy chỉ biết cười thôi mọi người còn người đẹp Chắc bây giờ thì à, Sơn sẽ lướt một vòng vùng quanh chợ này để à, xem à, các mặt hàng rồi mọi người đi chơi chợ các thứ. Sau đó là Sơn cũng kết thúc video nhá. Đây. Như mọi người quan sát thấy thì phiên chợ vẫn đang khá là đông. Và bây giờ thì cũng đã là 9 rưỡi rồi các bạn ạ. 9 rưỡi tối rồi nhưng à, mọi người vẫn đang đi dạo, đi chơi, uống nước, ăn đồ đồ vặt các thứ cũng rất là đông. Đó. Và phía bên kia thì là những gian hàng quen thuộc, chắc là Sơn sẽ đi vòng sang bên kia một chút các bạn nhé. Sau một hồi đi vòng vòng vòng quay trở lại quán quen của bác thì à, lại gặp à, nghề đây rồi các bạn này Đấy Thay đổi trang phục liên tục Bây giờ thì lại mặc màu xanh À quên màu hồng <laughs> Vừa nãy thì màu xanh Bây giờ thì màu hồng Và buổi chiều nay thì mặc cái màu gì nhở <laughs> màu trắng <laughs> Thế là một ngày hôm nay thì bạn ấy có thể ờ, thay đổi đến 4 bộ trang phục à, Xem là ngày mai ngày mai hoặc ngày kia bảo các bạn tập trung ờ, để họp hành một tí nhá Xem là lên ờ, chương trình nhá Và chắc có lẽ bây giờ thì Sơn cũng xin kết thúc cái video này ở đây thôi các bạn nha. Bởi vì là tất cả các chương trình lễ hội à, văn nghệ, múa của các cô, các chị, các em, mọi người thì cũng đã tan rồi Và mọi người thì cũng đang đi chơi chợ và các hàng quán thì cũng à, bán như là gần như là hết hàng rồi Đó Và các chương trình thì hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối thứ bảy tuần sau đối với thứ bảy hàng tuần sẽ có những chương trình à, văn nghệ sẽ diễn ra tại chợ đêm Nghĩa Đô các bạn nhé. Và bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào toàn thể quý vị các bạn. Bye bye.